Chào mừng các bạn đến với kênh lagivado thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Như chúng ta biết, sử dụng kem chống nắng là một bước không thể thiếu nếu bạn muốn có một làn da khỏe đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng về loại kem này. Rất nhiều bạn nghĩ rằng trời ra mát thì không cần bôi kem chống nắng, hay đen sẵn rồi thì bôi kem chống nắng để làm gì. Đó hoàn toàn là những quan niệm sai lầm và chẳng hề tốt cho làn da của bạn chút nào cả. Vì thế, lagivado sẽ phân tích 6 sai lầm khi sử dụng kem chống nắng và đưa ra những giải pháp tối ưu cho các bạn. Sai lầm đầu tiên là có nhiều bạn tưởng rằng dùng kem chống nắng thì da sẽ không bị đen nữa. Thực tế thì không phải như vậy, vì trong mặt trời có các tia UVA và tia UVB gây tác hại đối với da. Các tia này kích hoạt các tế bào sắc tố sản sinh melanin và làm cho da sậm màu. Vì vậy, kem chống nắng là vật bất ly thân, giúp chống lại tác hại của các loại tia kể trên và ngăn ngừa ung thư da. Tuy nhiên, các bạn lưu ý rằng nếu bạn sử dụng kem chống nắng với vật lượng quá ít hoặc là không che chắn cho da của bạn khi ra đường, đặc biệt là phơi nắng lúc 12 giờ trưa thì chẳng có loại kem chống nắng nào có thể khiến cho da của bạn không bị đen đi cả. Vì vậy, bạn nên che chắn cho da kỹ càng. Bên cạnh đó, kết hợp dùng đủ lượng kem chống nắng mà có thể đạt hiệu quả như mong đợi. Các chuyên gia khuyên rằng nên sử dụng 2mg trên cm vuông kem chống nắng, tức là khoảng 25 đến 30g cho toàn thân và 1 phần 3 thìa cà phê nếu dùng cho toàn mặt để đạt hiệu quả chống nắng tốt nhất. Đó là sai lầm đầu tiên mà các bạn hay mắc phải khi sử dụng kem chống nắng. Ta tiếp tục với sai lầm thứ hai khi sử dụng kem chống nắng, Đại đa số các bạn khi đi mua kem chống nắng không hiểu rõ ý nghĩa các thông số của kem, làm cho các bạn không phân biệt được kem chống nắng nào là phù hợp và tốt cho nhu cầu của mình. Nhưng các bạn đừng lo, hôm nay Lagivado sẽ giúp các bạn hiểu hơn về các thông số quan trọng của kem chống nắng. Có hai loại thông số chính thường được thể hiện trên kem chống nắng là SPF và PA. SPF là định mức đo lường khả năng chống tia UVB của một sản phẩm, chứ không phải là lượng chất chống nắng nhiều hay ít. Định mức quốc tế là một SPF bằng 10 đến 15 phút nếu bạn thoa đúng độ dày 0,2mm kem lên da. SPF càng cao sẽ bảo vệ da dưới nắng được lâu hơn. Kem chống nắng có SPF càng cao thì khả năng lọc tia tử ngoại càng tốt. PA đo lường khả năng lọc tia UVA của một sản phẩm. PA càng nhiều dấu cộng thì khả năng bảo vệ da khỏi tia UVA càng cao. Ví dụ, PA cộng chặn được 40 đến 50% tia UVA, PA2 cộng là 60 đến 70% và PA3 cộng là 90%. PA4 cộng chống tia UVA tốt nhất. Bạn nên chọn loại kem chống nắng có cả hai chỉ số SPF và PA để được bảo vệ một cách tốt nhất. Bật mí với các bạn là kem chống nắng Lagivado có chỉ số chống nắng SPF 50 cộng và PA3 cộng đó. Hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp các bạn hiểu hơn về thông số của kem chống nắng. Từ đó các bạn sẽ chọn được loại kem phù hợp với mình. Tiếp tục với sai lầm thứ ba, không dùng kem chống nắng khi trời mát. Các bạn có biết rằng mặc dù trời không nắng hay đứng dưới bóng cây râm mát thì vẫn không thể tránh được bức xạ của tia tử ngoại Mây chỉ giúp cho ánh nắng dịu bớt chứ không có tác dụng ngăn các tia UV. Gần 90% tia UV vẫn vượt rào thành công khi trời nhiều mây. Chúng cũng có thể phản xạ qua kính, nước, kim loại và tác động đến làn da mỏng manh của bạn. Vì thế, bạn vẫn bị cháy nắng dù đứng ở trong bóng râm. Ngay cả khi bạn ngồi trong nhà không đi ra ngoài thì cũng cần bôi kem chống nắng. Vì tia UV có thể xuyên thủng qua tường nhà bạn lúc nào không hay. Bật mí với các bạn, kem chống nắng Lagivado bảo vệ bạn mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, không được quên bôi kem chống nắng nha. Hôm nay trời đẹp quá, mình cùng nhau ra ngoài shopping thôi. Các bạn biết không, rất nhiều bạn có thói quen ra ngoài đồ mới thoa kem chống nắng, nhưng lúc đó kem chưa thẩm thấu hoàn toàn, vì vậy sẽ không bảo vệ cho da được tốt nhất và da bạn sẽ bị tổn thương. Đó chính là sai lầm thứ tư mà Lagivado muốn chia sẻ với các bạn khi sử dụng kem chống nắng. Chuẩn bị ra ngoài mới thoa kem chống nắng Giống như những loại kem dưỡng da khác, sau khi thoa kem chống nắng cũng cần một khoảng thời gian để có thể thẩm thấu vào da. Thực tế chứng minh để kem chống nắng phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn nên thoa kem trước khi đi ra ngoài từ 15 đến 20 phút. Đây là khoảng thời gian cần thiết để kem có thể thẩm thấu vào da. Trong thời gian này, bạn có thể lướt Facebook này, đọc báo này, hay đơn giản là mua hàng Lagibado nhé. Hy vọng rằng các bạn không quên mua kem chống nắng trước khi ra ngoài Thực ra thì hiện tượng da đen đi chỉ là dấu hiệu nhìn được bằng mắt tại thời điểm đó, nhưng bạn không nhận ra rằng ánh nắng mặt trời vô cùng nguy hiểm. Hôm nay Lucky Video sẽ mách nhỏ với các bạn sai lầm thứ năm khi sử dụng kem chống nắng. Đi nắng chỉ làm da đen đi chút xíu thôi. Trong ánh nắng có 3 tia gây hại là UVA, UVB và UVC. Tia UVC rất nguy hiểm, có khả năng gây ung thư da và hầu hết các loại kem chống nắng không có tác dụng chống lại tia UVC nhưng may mắn thay, tia UVC lại bị chặn bởi tầng UV chống chuyển. Bên cạnh UVC, UVB là một kẻ hoạt động nhiều nhất trong ngày, từ 9 đến 14 giờ và mạnh nhất vào mùa hè. UVB tác động vào lớp biểu bì, gây cháy nắng, sạm da và rát da. Tuy rằng UVB không xuyên qua được kính nhưng có thể phản xạ qua kính và mặt nước. Tuy vậy, đa số các loại kem chống nắng đều chống được tia UVB nhưng không phải loại kem chống nắng nào cũng chống được UVA. UVA hoạt động lúc 14 đến 18 giờ, luôn hiện diện bất kể mùa nào trong năm, cho dù là trời nắng hay không. Thậm chí còn hoạt động mạnh nhất lúc trời râm mát và đặc biệt là sau khi mưa. UVA xuyên qua được kính và nhiều loại vải. Tia này tác động vào trung bì làm ảnh hưởng đến các gốc tự do, collagen, elastin và các thành phần khác, gây nên hiện tượng lão hóa, kém đàn hồi, nếp nhăn, chảy xệ và nám dưới da nên sử dụng kem chống nắng Lucky Video vừa chống được tia UVA và UVB bạn nhé. Bạn là một cô gái da ngăm đen và nghĩ rằng như vậy thì không cần phải bôi kem chống nắng để làm gì vì kem chống nắng chỉ giúp bảo vệ da khỏi bị đen mà thôi. Nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất mà nhiều bạn hay mắc phải. Bởi vì mọi làn da đều có nguy cơ lão hóa và ung thư da bởi ánh nắng mỹ phẩm Hàn Quốc chia sẻ rằng nếu bạn chỉ bị cháy nắng một chút thì không sao, nhưng khi ở ngoài trời quá lâu mà không có bất kỳ bảo vệ nào thì chẳng khác nào bạn hút tới 80 điếu thuốc một ngày. Mà bạn biết rồi đấy, thuốc lá có hại tới chừng nào. Vì vậy, các bạn nên sử dụng kem chống nắng l'agivado để bảo vệ làn da khỏi những tác hại của ánh nắng mặt trời, giúp bạn tránh được những hiện tượng lão hóa, nám và ngừa ung thư da.